Thưa đại chúng, chúng ta sẽ tiếp phần uh, nguyện thứ 21, phần thứ hai. Tuần trước chúng ta đã đối đến phần thuận duyên tịnh độ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp phần 2, đó là nghịch duyên tịnh độ. Vì sao gọi là nghịch duyên tịnh độ? À, bởi vì trước khi chúng ta tin sâu vào pháp môn niệm Phật và phát nguyện niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Trước khi đó, bởi vì chúng ta chưa gặp được Phật Pháp, chưa có bậc thầy chỉ dạy, cho nên thân khẩu ý của mình tạo những cái điều quấy ác. Cho nên cái đó là những cái nghiệp mà nó sẽ cản trở bước chân của mình về tịnh độ đó là trường hợp thứ nhất à, trường hợp thứ hai là sau khi mình tin pháp môn niệm phật hành trì pháp môn niệm phật à, bởi vì mình là phàm phu cho nên cũng có lúc mình tạo nghiệp cho dù mình đã tin và đã bắt đầu bước vào hành trì ừ. cho nên ở cái nguyện 21 thì Đức Phật khai duyên cho chúng ta Đức Phật dạy rằng à những cái điều lỗi đó trước và sau khi con niệm danh hiệu của ta thì bây giờ các con đừng có lo lắng các con hãy sám hối à, phát nguyện sám hối thì tội nghiệp đó sẽ được tiêu trừ à, cho nên cái phần 2 của nguyện thứ 21 là sám hối để được vãng sanh về tịnh độ à, phần này là sư cô tạm cho nó một cái đề mục gọi là nghịch duyên tịnh độ thưa đại chúng như tuần trước sư cô đã thưa người xưa thường nói là dẫn phây sân sẻn sầy nắng ủ tray chư xô nắng cải sinh mô ta gen có nghĩa là con người chúng ta không phải là hiền thánh không phải là những bậc hiền bậc thánh cho nên ai mà không khỏi có tội nhưng mà chư số nẫn cải san mô ta yen có nghĩa là biết lỗi mà hối cải sám hối thì đó là một điều thiện rất là lớn san mô ta yen à. cũng thế có nhiều người thường nghĩ rằng quá khứ con tạo nhiều ác nghiệp bây giờ niệm phật có được vãng sanh tịnh độ không à, thì điều này trong kinh Đức Phật dạy chúng ta rất là nhiều. Đó là Ngài ví dụ như là một chiếc áo. Chiếc áo chúng ta đang mặc. À, có phải là chúng ta mặc nó một ngày thì chiếc áo nó bắt đầu nó nhiễm bụi và bắt đầu nó có mùi hôi. Phải không? À, rồi có khi nó lắm buồn, lắm đất. Như vậy xử lý chiếc áo bằng cách là chúng ta giặt nó đi mà có nhiều người còn à, à, gọi là si xin đó. cẩn thận là cho à, một ít nước tẩy một ít dầu thơm vào trong đó thì chiếc áo giặt sạch không những nó sạch sẽ mà là còn thêm cái mũi thơm tho à, cho nên người thông minh đó, không thể nào khi thấy chiếc áo mình dơ là mình cởi ra mình mình vứt đi mình sẽ làm mới làm mới trở lại à, cũng giống như chúng ta à, vô tình hay cố ý đã phạm những cái điều lỗi lầm thì bây giờ mình phải làm mới lại làm mới là bằng cách mình sám hối để tâm của mình trở lại thành tịnh bởi vì chư Phật dạy tất cả những tội lỗi đều xuất phát từ từ tâm mà bây giờ tâm mình đã bị hoen ố rồi thì mình phải sửa sạch và làm mới trở lại à, cho nên đó là cái công hiệu của hạnh nguyện sám hối cái thứ hai chư tổ tình độ dạy rằng à, thí dụ như là một cái cây kim bằng vàng cây kim này được đúc bằng vàng bây giờ cái kim này nó lỡ đó mà làm nó gãy làm đôi à, thì quý vị so sánh hai cái miếng mà mảnh vỡ ra thành hai miếng đó thì một miếng nó là vàng à, miếng kia nó cũng là vàng à, cũng giống như thế người phạm giới tuy là giống như cái kim bị bẻ làm đôi nhưng mà cái tâm thanh tịnh cái bản thể thanh tịnh của họ vẫn y nguyên không có giảm tổn cũng giống như cây kim bằng vàng bẻ làm đôi thì hai cái phần bẻ làm đôi ra đó nó vẫn đã là vàng cho nên là mình sám hối làm cho tâm mình trở lại thanh tịnh à, đó là cái công năng của cái hạnh nguyện sám hối cho nên là đại chúng phải thường xuyên sám hối bởi vì chúng ta là người phàm phu đang trên tiến trình tu tập à, đấy chúng ta không phải là bậc thánh cho nên kinh địa tạng dạy rằng động chân cắt bước vô phí là tội đó là như vậy trong tịnh độ có nhiều bộ văn sám hối sư cô sẽ lần lượt giới thiệu đến cho quý vị đặc biệt hôm nay thì sư cô sẽ giới thiệu bộ sám văn của ngài tuân thức có tên là tịnh độ sám nguyện nếu nói tên đầy đủ thì cái bộ sám này gọi là vãng sanh tịnh độ sám nguyện nghi hoàng sân chinh thủ tràn duyên ý à, Đó là cái tên đầy đủ à, Nghi thức sám hối phát nguyện để được vãng sanh Tây Phương tịnh độ à, Như vậy bộ sám này nó là một chiếc phao Một trong những chiếc phao nổi cứu chúng ta Khi chúng ta lỡ tạo những cái hành nghiệp nghịch duyên với tịnh độ à, Thì bây giờ đại chúng sẽ lắng nghe à, sư cô sẽ giới thiệu đến cho quý vị bộ sám hối này và thưa thật với đại chúng đó, là trong lúc mà hướng dẫn đại chúng tu tập thì sư cô à, đã dùng của cái phần sám văn này à, thí dụ như cái bài sám hối buổi sáng đó à, bài phát nguyện đó à, bộ sám này là do đại sư tuân thức à, đời nhà tống biên soạn à, đại sư tuân thức là một trong những vị cao tăng của tịnh độ tông ngài xuất gia năm 18 tuổi năm 20 tuổi thì thọ cụ túc giới và năm 30 tuổi thì ngài bắt đầu tu theo uh, giáo quán của tông thiên thai do ngài trí giả đại sư à, là tổ sư nhưng mà ngài tu không có đắc lực nghĩa là tu không có được chứng ngộ à. thì sau đó ngài chuyển sang tu tịnh độ ừ. để chúng lưu ý nha ngày xưa mà chư tổ của các tông phái khác á một khi mà tu tập cái bổn tông phái của mình mà người ta kiểm soát thấy nó không có được đắc công phu á không có được chứng ngộ là bắt đầu người ta quay sang tu tịnh độ hầu hết là như vậy hầu hết là như vậy à. thì với cái nền tảng giáo quán của thiên thai nó làm cái bức đệm cho nên khi ngài tiếp xúc với tịnh độ tông á thì ngài tu ngay vào pháp tu là vô châu samay bát chu tam muội các phương pháp hành trì tịnh độ theo cái bộ kinh bát chu tam muội này á rất là nghiêm mật và quý vị biết mỗi lần mà kết thất tu tập như vậy là bao nhiêu ngày không đúng rồi 90 ngày ừ. tu theo bác chu tam muội là 90 ngày phương pháp hành trì là kinh hành niệm phật là nhiễu phật niệm phật không ngồi không nằm đứng niệm phật hoặc đi niệm phật à, chúng ta thấy trong bốn oai nghi là đi đứng nằm ngồi à, mình đều có thể niệm phật nhưng mà cái sự miêm mặt của pháp này là không cho nằm mà cũng không cho ngồi <laughs> tại vì nằm ngồi là dễ sinh giải đãi à, cho nên là chỉ được phép là đứng niệm phật hoặc là kinh hành niệm phật mà mà kết thất như vậy là trong vòng 90 ngày là 3 tháng mà khi tu thành tựu cái cái phương pháp à, bát chu này á thì Phật A Di Đà sẽ hiện ra trước mắt à, gọi là chư Phật Bồ Tát sen sĩ xén hiện ra trước mặt à, tức là được gặp Phật ngay trong khi mình thành tựu cái pháp môn bát chu tam muội ừ. cho nên nó xuất sắc lắm quý vị mà không dễ gì tu cái đó bởi vì có người sẽ hỏi rằng không cho ngồi không cho nằm thì con buồn ngủ cũng làm sao à, con buồn ngủ phải làm sao đứng ngủ <laughs> rồi những lúc uh, phải ăn cơm phải mất đi vệ sinh thì sao để được phép trong thời gian đó thôi hoặc là ăn cơm thì được ngồi xuống dùng xong bữa là đứng dậy và đặc biệt khi mình kết thất như vậy là phải có người hộ thất có người hộ quan à, cái người hộ quan này là phải túc trực bên cạnh mình à, phía bên ngoài để người ta quan sát à, khi nào mà giải đãi mà đứng ngoài không niệm phật á là bắt đầu ở bên thất ở ngoài có người họ sẽ đập cửa họ sẽ gõ vào cánh cửa để cho mình biết là mình phải tinh tấn lên cho nên là 90 ngày đứng niệm Phật hoặc là kinh hành niệm Phật trong suốt như vậy không có ngủ với quý vị là 90 ngày à. cho nên ngày xưa khi người ta kết cái đàn tràng mà tu Bắc Chu á quý vị à, ở giữa cái nóc nhà bên trên đó người ta sẽ cột một cái dây cột một cái dây thừng to à, dưới này là ngang với cái tầm ngực của mình đó là sẽ cột cái cây xà tầm khoảng là một mét à, cái dây treo xuống cột cái cây ngang tầm khoảng một mét à, hoặc là ngắn hơn để làm gì quý vị để khi mà hành giả mà người ta mệt quá rồi á à, là người ta sẽ bu lên cái dây đó và để hai cái tay lên cái cái cây đà này dạ, dạ, người ta đi niệm phật và nhiễu đi niệm phật kinh hành như vậy đi trong cái thắt của mình à bu lên cái cái cây đó <laughs> đó là trợ lực chỉ có cái đó thôi <laughs> ngoài ra không có giường không có gì hết á à, trong cái thất trống rộng như vậy thì đại sư tuân thức á, tu cái pháp này tu nửa chừng à thì bắt đầu nó trổ nghiệp đổ nghiệp nghiệp lực nó trổ ra bởi vì sao quý vị bởi vì nếu như thành tựu được pháp này là người ta đã chứng ngộ rồi Phật hiện tiền là đưa về tịnh độ thành tựu được tịnh nghiệp rồi mà thành tựu được tịnh nghiệp thì à, oan gia trái chủ nó không có đòi được cho nên trong lúc mình tu á đầu nó đến nó đòi à. cho nên khi chúng ta tu tập mà nó trổ nghiệp á là là là chuyện bình thường <laughs> dụng công càng nhiều thì nghiệp đổ càng nhiều à. <laughs> cho nên là những lúc mình đau như vậy mình cũng được an ủi ha ừ. chứ đừng sợ mình đau nghe quý vị đau tức là cơ hội để cho mình trả nghiệp cho nên ngày xưa sư cô còn ở đài loan á à, có một người bạn họ là người đài loan thì có lần sư cô cũng bị bệnh á thì họ đến thăm và mình thấy là mình bệnh mình nằm trong phòng mình không đi học được mình buồn quá bên cạnh thì không có cha mẹ anh chị em huynh đệ gì hết tất cả là người bản xứ à, mình cũng buồn à, thì à, người bạn sư cô đến thăm và và nói chuyện cho vui á à, người ta nói là khi mình đau như vậy mình phải rên lên rên hừ hừ lên <laughs> rên quý vị biết không khi mình đau mình rên sư cô bảo rằng sao mà rên mình phải giữ oai nghi chứ mình nằm sao mà rên à, bạn sư cô nói rằng như vậy là bạn không biết rồi thầy của tôi dạy là khi mình đau á mình phải rên lên để gì đố quý vị biết được <laughs> để làm gì khỏe hả <laughs> ai nói khỏe đưa tay lên rên cho nó khỏe đưa tay lên Hả? Rên ở đây á, là theo cái lời giải thích của bạn sư cô là mình rên lên để cho oan gia trái chủ nó nghe. <laughs> Nó nghe được <laughs> là nó thỏa dạ, cho nên mình cứ rên lên. <laughs> Để oan gia trái chủ là nó biết à nó nó trả rồi đó. nó đòi nợ được rồi á, nó đi. đó là câu chuyện vui mà không biết có thật hay là không nhưng mà thầy của người bạn sư cô đó là tu mật tông à, cho nên cái sự giải thích đó nó cũng có một phần á à, vui nhưng mà thẩm nghĩ thì cũng đúng á à, thí dụ như khi mà mình giận ai đó phải không mình dùng đủ cái lời để mình nói với người ta à, nhưng mà khi thấy người ta khóc á là quý vị có thôi không quý vị có dừng lại không hay là mình tiếp tục mắng chửi nữa à đó cũng y như thế này mình <laughs> mình lấy cái kinh nghiệm đó mình mình suy ngẫm cái việc đó khi mình đau mình rên lên oan gia trái chủ đó nghe được là nó buông tha cho mình <laughs> cho nên là khi mình đau á mình đổ nghiệp mà đừng buồn nha đã mình đã trả được một một ờ, một phần nghiệp Ừ. cho nên đau là cứ niệm phật và cứ giữ tâm à, tin sâu vào pháp môn này à, a di đà phật đó ừ. thì đại sư tuân thức khi tu nửa chừng á quý vị là đổ nghiệp ma nó đến quấy nhiễu đôi bàn chân của ngài bắt đầu là trũng lên và lỡ loét ra tại à, vì đi kinh hành nhiều máu nó dồn xuống dưới lỡ ra à, à, bắt đầu tim nó dồn máu vào cho nên ngài ói ra ói ra máu à. nhưng mà ngài phát nguyện là thà chết chứ không từ bỏ pháp môn này phải tu cho đến viên mãn thất này thà bỏ thân mạng thà chết à, cái sự phát nguyện của ngài như vậy à, thì đêm đến ngài cũng ói ra à, thì bắt đầu nhà nhìn xuống cái đờm giải mình ói ra là có nhiều con ờ, trùng sâu bọ dòi rồi nó bò lúc lúc trong đó à. đó là nghiệp mà. nghiệp nó đến nó đòi mình khi ói ra là nó mệt cho nên ngài ngắt xỉu đi nhưng mà ngài vẫn đứng đứng niệm phật thì ngài thấy đức bồ tát quan thế âm xuất hiện ngài đưa ngón tay chỉ vào trong cái miệng của đại sư một dòng nước cam lồ nó nó được quán vào trong cái miệng à, thì lúc đó tự nhiên này cảm thấy thân tâm nó nó an lạc nó thanh tịnh nó gọi là thanh lương à, chân của ngài là nó dần dần nó bớt trũng bớt đau và từ từ nó hồi phục trở lại và bắt đầu từ đó ngài dùng công tu tập cho đến khi viên mãn 90 ngày à, bác chú tam muội sau khi ngài được cái sự gia trì của đức bồ tát quan thế âm sau này ngài ra thất ngài tu tập thì có nhiều cái điều ly kỳ nó xuất hiện à, trong tịnh độ thánh hiền lục có ghi chép là chỗ ở của ngài tuân thức là ở núi kỳ sơn à, mà kỳ sơn thì cách với kinh đô Tràng An á, là mấy ngàn dặm mấy ngàn dặm là à. thế mà đêm đêm ở trong cung vua đó ông vua ông ngủ không được khi nằm xuống là bắt đầu ông nghe tiếng niệm phật của một ai đó nó vang vọng ở bên tai à. cho nên ông vua đó ngủ không được yeah. Dạ. hằng đêm là khi ông nằm xuống là không muốn ngủ thì ngủ được cứ nghe cái tiếng niệm phật nó cứ văng vẳng ở bên tai thì ông mới cho vời tất cả những vị cao tăng đến để hỏi thì quý vị đó mới thưa rằng là chắc có lẽ đây là tiếng niệm phật của ngài tuân thức ở núi kỳ sơn à, và bắt đầu nhà vua cho người đi tìm đến núi kỳ sơn thì thấy ngài tuân thức đang kiết tọa niệm phật à, mà quý vị biết người ta quan sát ngài niệm phật nhưng mà không có niệm bằng bằng miệng ngồi tĩnh lặng miệng không có nhấp nháy à, như vậy mà tiếng niệm phật nó lại vang vọng đến kinh đô tràng an à, thì nhà vua quá sức là là ngưỡng mộ cái tài đức của ngài cho nên mới phong tặng cho ngài một cái danh hiệu đó là từ văn từ văn tôn giả cho nên ngài có một cái mỹ hiệu ngoài cái tên tuân thức ra ngài có một cái mỹ hiệu là từ văn tôn giả và sau này à, do ngài biên soạn ra nhiều cái bộ sám nguyện cho nên người ta lại tôn xưng ngài là từ văn sám chủ à, và tác phẩm này là một trong những tác phẩm của ngài được lưu lại à, và được nhiều hành giả tu tịnh độ ở bên Trung Hoa và Đài Loan áp dụng thực hành. À. Đó là về Đại sư Tuân Thức, đời nhà Tống. Ha. Ngài sinh vào năm 984 và mất vào năm 1222. À. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái lời tựa của sám nguyện cái bài sáu nguyện này sau khi sư cô giảng xong cái phần này nếu quý vị nào muốn tu tập thì sư cô sẽ cung cấp tài liệu cho quý vị. À, A Di Đà Phật. Và bây giờ chúng ta chỉ nghe ha. Lời tựa Ngài thưa với đại chúng rằng Chư Phật vì thương xót chúng sinh mê muội nên bày ra vô lượng phương tiện để dẫn dắt họ. Trong đó chỉ có pháp môn tịnh độ cầu sanh Tây Phương cực lạc là đường thẳng tắc nhất, đáng nên hành trì nhất. Còn các pháp môn khác là con đường vòng khó tu, khó chứng. À. Mở đầu cái bài sáu nguyện này thì Ngài nói như vậy. Chư Phật vì thương tất cả chúng sinh à, cho nên bày ra nhiều phương pháp để tu tập gọi là phương tiện. Nhưng mà trong đó à, đại chúng lưu ý là chỉ có pháp môn tịnh độ cầu sanh tây phương tịnh cực lạc là con đường thẳng nhất và tắt nhất đáng để hành trì à, như vậy ở chỗ này là tán tháng về tịnh độ ờ, mà cả hai chữ là quan trọng để nói về pháp môn này cái sự thù thắng của pháp môn này đó là con đường thẳng mà là con đường con đường sao quý vị con đường yếu chỉ ha đã thẳng rồi mà còn tắt à con đường tắt đại chúng hiểu không à. thí dụ bây giờ chùa hương sơn mình nhìn qua bên hòa xuân á à. nếu là nếu mà đi từ đây qua hòa xuân là mình phải đi vòng ra bên núi ghền qua bên đường à, minh mạng mới đi qua bên kia à. cho dù mình thấy ở đây nhìn qua hòa xuân là cách nhau cái một con sông của cỏ à. mà mình phải đi vòng như vậy là mất tầm khoảng là 15 phút à. thì bây giờ có một con đường tắt là con đường gì à, con đường từ đây đi băng ngang qua đó thì khoảng là 5 phút à. nhưng mà nó, nó mất con sông sao đi à mà <laughs> con xong sao đi bây giờ con đường tắt đó là chúng ta thả xuống đó một chiếc thuyền hoặc là chiếc ghe hoặc là chiếc bè gì đó rồi mình ngồi lên đó mình chèo qua à. cho nên tắt là nó ngắn gọn và nó được trợ lực bởi bởi gì bởi năng lực gia trì của đức phật a di đà à. cứ giống như có nhiều vị nói là làm cầu làm cầu thì rồi nó, nó cũng công phu lắm mà đợi biết bao giờ mới làm cầu à. Vậy bây giờ mình có chiếc ghe đó và thả xuống à. chiếc ghe đó nó y tựa như là cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà à. mình ngồi đến đó mình trèo qua rồi bây giờ mình nếu mình xuống mình lội qua thì cũng chưa tắt mà lội qua được có người muốn bơi qua thì bơi qua cũng chưa chắc là mình qua tới bên bờ bên kia à, lắm khi mình bơi nửa chừng mình mệt quá là mình sẽ bị nước nó cuốn trôi à. Giờ nên pháp môn tịnh độ là con đường tắt mà thẳng giống như mình ngồi lên thuyền chèo qua bên đối diện với chùa à. còn những pháp môn khác là đường vòng khó tu à. ý nói sao là đường vòng khó tu ở đây có hai điểm mà thứ nhất là gì bởi vì nó không được dựa vào cái trợ lực thứ ba thứ hai quý vị thấy người tu thiền đó minh tâm kiến tánh bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền à, nghĩa là không dựa vào bất cứ một cái tha lực nào cả tự mình tu tự mình chứng ngộ à. nhưng mà tự mình tu à, đối với những hành giả mà thượng căn thượng trí á, à, như ngài khỏe năng á, như vậy thì thì mới gọi là tự tu chứ còn mình mà nói tự tu rồi lúc nào được minh tâm kiến tánh và cái sự chứng ngộ nó nó hoàn toàn đó là dựa vào cái sự liễu ngộ của tâm thức à, mà tâm thức của con người ấy, được hiểu biết là ở phần bên trong này mình khó kiểm soát lắm à, nhằm khi cũng là một cái cảnh một cái duyên à, nhưng mà mình hiểu là khác người kia hiểu là khác thí dụ mình cũng đọc một đoạn kinh mình cũng nghe một cái lời khai thị nhưng mà trong hai người đó hai người cùng nghe cái đoạn kinh hoặc cùng được đón nhận một cái lời khai thị như nhau nhưng mà hai cảnh giới của hai người là hoàn toàn khác nhau bởi vì cái sự liễu ngộ nó nằm bên trong gọi là tâm thức của mình à, mình khó hiểu lắm sư cơ thí dụ là ở thiền tông có một công án nó vui á, một câu chuyện chứ không phải là một công án à đó là có một cái vị thiền sư à, à ngài à, chỉ cho mình cái tên đó, đặt cho mình một cái tên rất là kêu đó là đỉnh mặt thiền sư đến mặt thiền sư là một vị thiền sư mà không có ai qua mặt được hết á và trí tuệ siêu việt à, hạt nguyện siêu việt không ai qua được và đã đến mặt à, thì dưới ngài thì có hai người đệ tử hai người đệ tử này là ăn nói rất là lưu loát bình thường mà tín đồ mà nghe nghe danh đỉnh mặt thiền sư á à, tín đồ nghe danh đỉnh mặt thiền sư đến để ý kiến đó, để xin những cái bài những cái lời khai thị á, thì cái vị cái vị hòa thượng này á, là chỉ ngồi tĩnh tọa nhắm mắt không nói không nói gì hết dạ. và chỉ dùng mà cử chỉ là ngó qua ngó về vậy thôi rồi bắt đầu hai ông đệ tử ngồi hai bên á bắt đầu mới mới giải thích giải cho người cho những người đến nghe còn đến mặt thiền sư là ngồi tĩnh lặng không nói gì cả bởi vì sao quý vị bởi vì ông ta sợ khi mình nói ra là nó sẽ lòi ra cái cái dở của mình Đấy. mình đã đã lỡ đặt cho mình cái tên là đỉnh mật thiền sư Thì bây giờ lỡ mà đến mình nói chuyện với người lỡ nó nó lòi ra cái dở của mình thì không hay cho nên là luôn luôn là nhắm mắt tọa thiền như vậy à, còn cái nhiệm vụ nói giải thích Phật pháp thì hai cái ông đệ tử đó, hai bên là ông giải thích à. thì một hôm đó à, có một cái vị thiền sư gọi là du tăng hành cước á. ngày xưa quý vị biết là những người mà tu hành mà có một ít công phu rồi đó thì bắt đầu người ta mới đi du phương hành cước để mà tầm sư học đạo à. cho nên cái việc thiền sư đó nghe tên là đỉnh mặt thiền sư cho nên muốn đến ý kiến à. thì hôm đó cái hai người đệ tử của đến mặt thiền sư đó đi xuống núi có phật sự không có nhà à. À. thì các vị du tăng đến gặp đến mặt thiền sư mới là và đối thoại à. và đỉnh mặt thiền sư đó, mới nhìn à, xuống à, dưới à, không có địa tử cho nên mới mới thoái thoát à, à nói rằng hôm nay là chùa bận việc cho nên không có tiếp khách nè nên mình thông cảm mà ra về nhưng cái vị du tăng đó là <laughs> là nghĩ rằng không dễ gì mình đến mình gặp được đỉnh mặt thiền sư cho nên bây giờ cố gắng cùi về đây để mà mà hầu chuyện à thế thì ông đỉnh mặt thiên sư ông bí quá thì ông cũng lên pháp tòa ông ngồi ông tĩnh lặng nhắm mắt lại cái vị thiền sư kia hỏi là thưa hòa thượng à, phật là gì <laughs> thì đến mặt thiền sư bởi vì thật sự ra là một cái thùng rỗng à, một cái thùng rỗng cho nên ông nhìn ông nhìn xuống đệ tử không có hai nhìn trái không có ông đệ tử nhìn phải không có không có đệ tử nên ông xấu hổ quá không biết trả lời sao cho nên ông chắp tay là ông nhắm mắt <laughs> như vậy là chỉ dùng ba cử chỉ thôi là nhìn qua trái nhìn qua phải sau đó xấu hổ chắp tay lại nhắm mắt cái thì cái vị du tăng kia gọi là chân han kinh ngạc sụp xuống lại <laughs> sụp xuống lại cái ông thiền sư này dạ. một mặt đại ngộ đại triệt đại ngộ à, cho nên là ông đứng lên ông xá xong ông xuống núi à, trong lòng là rất là ngưỡng mộ và kính trọng thì nửa đường xuống núi á gặp hai ông đệ tử đi về à, ngài thiền sư và du tăng đó mới hỏi rồi à, hai người hai người đệ tử kia thấy cái vị khách này đó xuống núi mới hỏi rằng ủa sao ông ông lên núi ông gặp thầy tôi mà sao mới lên cái địa, bây giờ đi xuống à, cái vị à, du tăng kia chắp tay lại là tôi đã thọ được pháp rồi tôi đã được giải ngộ rồi tôi đã được cái lời khai thị của thầy ông làm cho tôi khai ngộ rằng bây giờ tôi phải đi văn du nơi khác à. thì hai người đệ tử mới hỏi rằng thầy tôi dạy ông lời pháp gì mà sao ông à, được giải ngộ như vậy thì vị kia trả lời là tôi hỏi thầy các ông là phật là gì thì thầy ông trả lời là đừng có tìm ở bên ngoài đừng có tìm ở bên ngoài là bên đông bên tây đừng có tìm ở bên ngoài mà tĩnh tâm quay về bên trong à, tức là phật bên trong của mình à. cho nên là tôi đã chứng ngộ rồi phật là quay về bên bên trong mà tìm phật bên trong chứ không có tìm ở ngoài <laughs> nhưng mà thật ra là sao nó không phải như vậy <laughs> hai ông đệ tử này về nhà gặp thầy mình đó ngạc nhiên hỏi là mà thầy chứ thầy thầy làm gì mà cho các ông ờ, thiền sư ờ, mà du tăng đó ông khâm phục tâm phục khẩu phục và ông đã đã đại ngộ rồi ông thầy trả lời ta có nói gì đâu hai người đi đâu từ sáng tới giờ ông hỏi phật là gì ta không biết trả lời <laughs> cái nhìn nhìn qua trái tìm ngươi nhìn có phải tìm ngươi à, không được cuối cùng ta xấu hổ ta chắp tay lại ta nhắm mắt lại <laughs> chứ có gì đâu à. cho nên quý vị ở chỗ này nếu cái pháp môn mà tự lực mà chỉ dùng cái sự à, gọi là liễu pháp từ trong nguồn tâm của mình thì khó lắm ừ. bởi vì đồng một cảnh giới đó mà hai người là có cái nhìn nhận khác nhau à. cho nên mà với cái căn cơ của mình bây giờ mà bảo là mình đọc cái lời khai thị của chư tổ hoặc là mình đọc kinh để mình tỏ ngộ thì nhằm khi mình giải sai mình giải sai cái ý phật giải sai cái tâm ý của chư tổ thì mình là bê đí đi lạc đó à, câu chuyện lúc nãy nó cũng hay đó ừ, cứ để thầy suy ngẫm á à, thật là mắc cười nhưng mà đích thực cái đó là dành cho mình nhiều khi có nhiều vị à, cũng là một câu kinh nhưng mà mình hiểu cái nghĩa khác mình giải đi cái ý khác à. cho nên là nói dựa về tự lực mà tu tập bản thân của mình khó lắm chứ cô từ suy nghĩ đến bản thân của mình cũng vậy à, cho nên là mình nên chọn pháp môn mà nó dễ tu hơn à, cái chỗ dễ tu này là mình phải giải thích cho rõ không phải dễ tu là cái pháp môn đó nó thấp kém mà dễ tu đây ở chỗ là sao cái pháp môn đó nó có sự trợ lực của của chư, chư Phật ừ. mà người tu tịnh độ là được trợ lực bởi ai bởi đức phật a di đà à, mà không những thế là quý vị đọc kinh a di đà quý vị thấy đó mười phương chư phật được nhiếp hộ à, không chỉ mình được sự trợ lực của đức phật a di đà mà mình còn được trợ lực bởi mười phương chư phật cho nên cái chỗ tịnh độ nó dễ tu dễ chứng là ở chỗ này ở chỗ là được trợ lực chứ không phải là cái pháp môn này nó thấp kém nó dễ dàng à, à, thưa quý vị như vậy ha trong kinh Na à, tiên tỳ kheo uh, à, có nói có trình bày cái đoạn này rất rõ có một vị vua hỏi ngài na tiên tỳ kheo hỏi rằng tôi nghe ngài đó là pháp môn tịnh độ là một pháp môn dễ tu dễ chứng ai tu cũng thành tựu hết à, có thật là như vậy không có thật là một pháp môn này dễ tu dễ chứng ai tu cũng thành tựu được ai tu cũng được vãng sanh về tịnh độ lúc đó tỳ theo tỳ kheo na tiên mới đưa ra một cái ví dụ ngài thưa với đức vua rằng tàu bệ hạ nếu một ngày bệ hạ đi bộ thì đi được bao nhiêu dặm Vua trả lời là 10 dặm Nhưng còn à, nếu như là nhà vua cưỡi ngựa thì đi được bao nhiêu dặm? Là 10 dặm. À. Đi bộ thì đi được khoảng một dặm. Mà chúng ta cưỡi ngựa thì đi được 10 dặm. Bởi vì sao mình đi được 10 dặm như vậy? Bởi vì ai đi 10 dặm Thực tế ra là con ngựa đó Nó chạy chứ không phải là mình phải không? Nhưng mà mình ngồi trên lưng thì mình cũng được Nó đưa đến cái khoảng thời gian à, Cái khoảng cách là 10 dặm trong một ngày à. Cái câu chuyện này làm cho sư cô suy nghĩ Thưa đại chúng nếu mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó à, ba bữa ăn thì cũng lam lũ rồi không? để kiếm được ba bữa ăn mà cũng khó khăn à, mà bây giờ muốn xây được cái nhà càng khó hơn nữa à. nhưng mà một người sinh ra trong gia đình à, giàu có gia đình đế vương đó họ có phải nhọc tâm khổ trí ờ, về ba bữa ăn không không và thậm chí là họ có mấy cái nhà có thể là xây mấy tòa lâu đài nữa à. một người nghèo ba bữa ăn còn khó huống gì mà muốn xây được tòa lâu đài một người sinh ra trong nhà đế vương nhà giàu có tự nhiên họ sinh ra là họ ở, ở được ở trong cái cái môi trường sung sướng như vậy à, có nhà cửa có xe cộ để đi nhà cao cửa rộng như vậy người con mà sinh ra trong một gia đình giàu có đó là họ nương nhờ vào cái gì quý vị nương nhờ vào cái phước của cha mẹ à, nương vào cái phước của cha mẹ phải không Ừ. như vậy người tu tịnh độ của chúng ta nương vào cái phước của ai à, nương vào cái phước của đức phật a di đà có nhiều người nghi ngờ về thế giới tịnh độ đó à nhưng mà sư cô thưa với đại chúng mình phải hiểu được chỗ này cái phước của đức phật a di đà nó quá rộng lớn bao la và là vô lượng bởi vì nó trải qua nhiều kiếp Ngài đã tu tập hạnh nguyện tịnh độ Và bây giờ Ngài đã thành tựu cái tịnh độ như vậy à, Cho nên Ngài phát 49 lời nguyện là để cứu độ tất cả chúng sinh Nghĩa là Ngài ban cái phước của Ngài cho tất cả chúng sinh Ngài đem cái công đức tu tập của mình đó, từ vô lượng kiếp gia trì cho tất cả chúng sinh cũng giống như người cha mẹ đó từ bao lâu nay đó vất vả làm lụng để gom tiền lại có được một sự nghiệp giàu có như vậy à, à, khi người con được sinh ra trong gia đình như vậy người con cũng hưởng được cái phước đó mà trở thành con nhà giàu sang con nhà quyền quý à, phải không đại chúng à, đó là phần mở đầu của bài sáu nguyện này khẳng định cho mình biết là bây giờ mình tu pháp môn tịnh độ là đúng đấy là tốt đấy và không dễ gì mình có được cái phước duyên để tin sâu vào pháp môn này và hành trì vào pháp môn này đó. rồi bây giờ chúng ta đi qua cái phần lợi ích của cái sám pháp này ở chỗ này đại sư tuân thức á, đưa ra cho chúng ta có bốn cái điều lợi ích khi chúng ta hành trì theo pháp sám này có bốn cái điều lợi ích bốn điều lợi ích à. điều thứ nhất là gì à. nếu bốn chúng xuất gia và chư thiện nam tín nữ cùng những người khiếm khuyết sáu căn như muốn phá trừ ngay vô minh muốn được vĩnh viễn diệt trừ tội ngũ nghịch thập ác hay tội lỗi do phạm những giới trọng cùng các tội lỗi nhỏ khác thì nên tu tập pháp môn này à, cái lợi ích đầu tiên đó là như vậy trong này bao gồm gì nếu bốn chúng xuất gia à, là tỳ kheo tỳ kheo ni sa di và sa di ni là bốn chúng xuất gia và thiện nam tính nữ là là quý vị đó cư sĩ nam cư sĩ nữ ha và những người khiếm khuyết sáu căn à, ở đây cũng nói tới những người là thân thể không được trọn vẹn à, khiếm khuyết đi sáu căn à, là mắt tai mũi miệng thân và ý có sự khiếm khuyết à, thí dụ khiếm khuyết về mắt á, thì mắt mờ ừ. về tai thì tai điếc về miệng thì câm ngọng á à, à, về thân thì tay chân nó không được trọn vẹn à, và về ý là cái sự ngu muội mê muội à, có nhiều người cái não á, người ta phát triển bị kém ừ, đó là là tâm ý nó bị khiếm khuyết à, như vậy trong cái phần xám này nếu những người như thế đó mà muốn được giải trừ đi cái nghiệp chướng đó thì cũng nên tu cái pháp này để được gì muốn phá trừ ngay vô minh à, vô minh nó là sự kết hợp của hai từ tiếng hán à, vô là không minh là sáng nghĩa là không sáng suốt từ vô minh trong đạo phật nó không chỉ cho người học dốt mà vô minh đây là chỉ cho một người là tâm của họ mê muội à, cho dù họ là giáo sư tiến sĩ cho dù họ rất nhiều bằng cấp ừ, cho dù là họ là người thế trí biện thông nhưng mà tâm thức của họ ngu muội mê mờ thì gọi là vô minh mê mờ cái gì ngu muội về cái gì không tính nhân quả không biết có nhân quả không biết có thiện ác không biết có luân thường đạo lý không biết có mười phương chư phật hiền thánh và các bậc tu hành người ta hoàn toàn không biết cái điều đó mê muội cho nên gọi là là vô minh là như vậy là những người xuất gia những người tại gia và những người xấu căn khiếm khuyết à, muốn phá trừ vô minh những cái điều hiểu biết những cái điều mê muội trong tâm thức thì cũng nên tu pháp sám pháp sám hối này dạ. Và ở chỗ này sư cô xin nói thêm cái vấn đề vô minh để cho quý vị thấy cái cội nguồn của tội lỗi nó sẽ bắt đầu từ sự vô minh của chúng ta à, cho nên trong 12 nhân duyên đó vô minh nó sẽ đứng đầu à, cái sự không hiểu biết tâm của mình mù mờ đó nó sẽ dẫn dắt à, cho nên tiếp sau vô minh là gì hành à, hành động à, mà đã không sáng suốt tâm không sáng suốt thì hành động của mình có sáng suốt không à không sáng suốt à nên từ hành duyên quá thức à quý vị đọc 12 nhân duyên đó vô minh duyên hành hành duyên thức đó là một cái vòng lẫn quẩn của một kiếp người à, nếu bắt đầu từ vô minh thì đương nhiên sẽ có sinh già bệnh chết có sanh tử luân hồi cho nên để phá trừ vô minh nó không phải là chuyện đơn giản à, mà phải tu tập à, ở trong đây là chư thổ ngài tuân thức à, chỉ rõ cho mình pháp tu đó là niệm phật và sám hối thì sẽ phá trừ được vô minh à. chúng ta đi tiếp ha. rồi phần tiếp theo là muốn diệt được tội ngũ nghịch thập ác hay là những cái tội nho nhỏ cũng nên tu pháp sám này à, ngũ nghịch thập ác tuần trước sư cô đã giải thích rồi à, ngũ nghịch là năm cái tội mà mà nặng nhất à, đọa địa ngục a tỳ đó là giết cha giết mẹ giết những bậc thánh nhân tu hành à, phá cái sự hòa hợp trong trong tăng đoàn à, trong một cái đoàn thể tu tập theo chân lý nhà Phật thì gọi, được gọi là tăng mà mình phá cái sự hòa hợp đó thì mình là cái tội phá hòa hợp tăng rồi đến làm cho thân Phật xuất xuất máu à. năm cái tội ngu nghịch này là đọa vào địa ngục rồi nhưng mà trong pháp sáng tịnh độ là được được sám hối như tuần trước sư cô đã trình bày à, rồi tội thập ác là sao à, thập ác là trong đó có tứ trọng mà à, tứ trọng mà sắc sân trộm cướp tà dâm vọng ngữ đó. Ừ. và 10 điều ác là đi ngược với năm giới của vị đó à, những cái điều đó mình phạm là thành cái tội nặng á à, theo pháp sám hối của thanh văn thì không được sám hối nhưng mà những cái tội như vậy mà ở trong sám nguyện này à, ở trong cái giáo điển của tịnh độ là mình được sám hối à, cho nên cái lợi ích đầu tiên cái việc tu sám hối này là mình sẽ được phá trừ vô minh diệt được đi những cái tội nặng như là ngũ nghịch thập ác à, đó là cái điều lợi ích đầu tiên mà đại chúng nên nhớ à, tịnh độ của chúng ta là được gọi là đới nghiệp vãng sanh à, cái chỗ này sư cô cũng giải, giải thích thêm cho đại chúng hiểu để đại chúng là phải siêng năng sám hối <clears throat> mình đừng nghĩ rằng à, đức phật và chư tổ để dạy là cho mình đới nghiệp vãng sanh thì cần gì phải sám hối không phải cái đới nghiệp vãng sanh đó là được mang theo nghiệp nhưng mà được mang theo cái nghiệp cũ chứ không được mang theo cái nghiệp mới à nghiệp cũ là gì nghiệp cũ là nghiệp trước khi chúng ta tin thọ hành trì pháp môn tịnh độ à, những lúc như vậy mình tạo nghiệp à, thì đó là nghiệp cũ nghiệp đó là được mang đi tại vì đơn giản là mình chưa biết phật pháp mình chưa biết thì mình sao mình tu à. thế thì cái nghiệp mới là cái nghiệp sau khi chúng ta tin pháp môn tịnh độ thọ trì mình tạo nghiệp thì phải làm sao thì phải sám hối à cho nên cái đới nghiệp vãng sanh mình nói để cho nghe nghe cho nó à, thích thú nó như vậy đó nhưng mà thật sự rằng không dễ gì mà đới nghiệp vãng sanh phải được mang theo cái nghiệp gì và cái nghiệp gì là cần phải sám hối thanh tịnh thì mới được mang đi à, đã chúng rõ không à, Rồi lợi ích thứ hai, nếu người nào muốn hoàn phục lại những giới luật lớn hoặc là nhỏ cho thanh tịnh trở lại, muốn ngay trong hiện tiền chứng đắc niệm Phật tam muội cùng viên mãn đầy đủ tất cả ba la mật của Bồ Tát thì nên học theo phương pháp này. Lợi ích thứ hai là mình muốn thanh tịnh trở lại những cái giới luật mình đã đã phạm à cho nên là chỗ này là thật sự là là chúng ta cũng nên đáng vui mừng là vì có những phương pháp để chúng ta hồi phục lại những giới mà chúng ta đã phạm à, chứ không là thì mình phạm rồi thì mình sẽ xuống địa ngục báo danh mà bây giờ là mình sám hối được thì mình sẽ trở lại được thanh tịnh à, giống như chiếc áo đó à, dơ rồi mình giặt mình vải vẫn sử dụng lại như thường à, nó vẫn thơm tho như cũ ha. và hiện tiền chứng đắc được niệm phật tam muội à, nghĩa là sao à, hiện tiền mình sẽ niệm phật được nhất tâm bất loạn chỗ này dễ hiểu đó nhiều khi mình niệm phật tinh tấn đó quý vị ha nhưng mà vì sao mình niệm phật không được nhất tâm ở đây nó có một phần là do cái cái gì thường thường chư tổ hay nói ra là oan gia trái chủ quấy nhiễu hoặc cái nghiệp của mình nó trổ ra nó quấy nhiễu mình à, cho nên những lúc mình niệm phật đó, là mình sẽ bị những cái ngoại cảnh đó à, nó chi phối à. cho nên có nhiều người quý vị niệm phật tinh tấn đó nhưng mà đâu có được nhất tâm ừ. à, do đó là sư cô khuyên đại chúng là tinh tấn niệm phật là một phần à còn phải siêng nắng sám hối à. cái thứ ba nữa là đầy đủ viên mãn tất cả ba la mật của bồ tát à chỗ này thì hay đó chỗ này nghe nó thích thú đó à, vì sao quý vị à. chư vị bồ tát đã trải qua vô lượng kiếp á A Tăng kỳ kiếp thực hành tất cả những công hạnh lành mới tròn đầy cái hạnh nguyện Bồ Tát có đầy đủ lục độ ba la mật là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ là trải qua vô lượng kiếp mới được những công hạnh như vậy thế mà bây giờ mình tu pháp sám này mình lại phật mình sám hối mình niệm phật à đời này mình cũng đầy đủ những công hạnh như các vị bồ tát đó à. cho nên chư tổ tịnh độ có câu là sao một câu phật hiệu là đầy đủ ba la mật à. chỗ này khi nào đại chúng suy nghĩ đến vấn đề này không vì sao mà chư tổ nói rằng một câu niệm phật khi mình niệm lên đó, thì đầy đủ hạnh nguyện ba la mật à. ba la mật là gì quý vị ba la mật có nghĩa là tam luân nó thể không à. thí dụ như bố thí thì không thấy có người bố thí không thấy có vật bố thí và không thấy có người được nhận bố thí à. như vậy là bố thí ba la mật nghĩa là không có thấy ta không có thấy người và không thấy không có thấy vật à. như vậy bây giờ niệm phật mà đồng nghĩa bố thí ba la mật thì làm sao phải hiểu mình hiểu làm sao à chỗ này là cái giáo lý tịnh độ nó nằm ngay trong này quý vị có nghĩa là niệm phật mà mình không thấy có có mình là người đang niệm phật không thấy có phật a di đà là người mình đang niệm và không thấy có tất cả chúng sinh như vậy thì sao như vậy thì người này phải chứng ngộ vào cái gì à, đó là năng niệm và sở niệm tánh không tịch à mà chư tổ mình thường nói đó là ta và phật a di đà là là một đó tâm mình và phật là là một à, cho nên mới có câu là niệm phật nhớ phật hiện tiền tương lai được thấy thấy phật à. thấy cái đầu tiên là thấy gì thấy ta và đức phật a di đà là một thể tánh à. cho nên cái chỗ mà sư tổ nói mình ra niệm phật mà đầy đủ lục độ ba la mật á là đại chúng phải nhớ khi chúng ta hành trì chúng ta phải quán tưởng là năng niệm là mình niệm nó cũng là không tịch à, không thấy có mình có ta và đức phật a di đà là đối tượng niệm mình cũng không thấy cái hình tướng đó à, chúng ta và phật nó bây giờ nó còn một cái gọi là thể tánh chân như nó là một à được không quý vị à cho nên cái bài sáng hồi sáng mà sư cô dẫn quý vị đó ừ, cái câu cuối chính là cái cảnh giới này Câu cuối là gì? Trong bốn câu sư cô dẫn đại chúng sám hối Câu cuối là gì? Quên rồi hả? Đúng rồi, xin cho tâm con thường an trú trong thể tánh di đà Là cái chỗ này à. Cho nên khi mình à, tĩnh lặng tâm lại Suy tư một chút về giáo lý tịnh độ suy tư một chút về những cái lời dạy của chư tổ mình sẽ thấy rõ được cái pháp tu thấy rõ được đường đi cái bản đồ chỉ dẫn của pháp tu nó rõ ràng lắm cho nên mình tu một phát là lên con đường thẳng tắt chứ không có đi vòng do đó cái sự hiểu biết về giáo lý tịnh độ nó rất là quan trọng đại chúng đừng có nghĩ là mình niệm phật là cứ niệm như vậy được rồi không cần phải đọc kinh không cần phải phải học giáo không được tu tập là mình phải đi theo trao lý xỉn chân bốn cái giai đoạn này mình phải kết hợp trao lý xỉn chân đại chúng nhớ ha trao là gì là giáo là pháp môn y chỉ Lị là gì? Chân lý của pháp môn đó Mình phải nắm rõ Xiển là thực hành Chân là chứng ngộ à. Cho nên mình tu pháp môn nào mà không đi theo bốn bước này là trao lý xiển chân là coi như là không rõ pháp tu, không rõ đường đi. À, như vậy là đi rất là mệt và có thể đi lạc uổng phí cho nên đại chúng luôn ghi nhớ cho sư cô bốn từ trao lý chính chân à, giáo lý hành chứng à. <laughs> cho nên ở chỗ này nếu mà niệm phật á mà có trao lý chính chân năng sở nó là một á là một câu niệm phật đã đầy đủ công đức của bồ tát đầy đủ ba la mật nó là như vậy nó là nó có sự y cứ chứ không phải là nói xuồng nói suông ừ. và tiếp theo cái lợi ích thứ ba của việc tu pháp này là như người nào trong lúc lâm chung được xa rời mọi sự khiếp sợ à lần lần nó đi vào gần với cuộc sống của chúng ta cái lợi ích này nó gần gũi với chúng ta hơn à, cái chỗ này nếu muốn xa rời lúc lâm chung mọi sự khiếp sợ à, bây giờ sư cô hỏi quý vị quý vị có sợ chết không à. <laughs> thưa đại chúng lúc sáng cái à, âm thanh của mình nó nó bị nổ một cái là sư cô cũng quấn thượng lên <laughs> sư cô quấn thượng là vì sao là vì sư, sư cô nếu âm thanh mà nó có sự cố thì một ngày này làm sao mình tu tại vì âm thanh sư cô là nhỏ mà làm sao sư cô địch lại chừng đây người <laughs> cho nên lúc đó là sư cô nó mất chánh niệm liền phải thật là như vậy đó à, à. mà cái giờ phút lâm chung á quý vị cái cảnh tượng đó nó không phải là tiếng nổ đó <laughs> nó có thể là gấp mấy trăm ngàn lần cái tiếng nổ này đó. bởi vì sao bởi vì lúc đó là wow, à, bao nhiêu cái nghiệp mình tạo ra bao nhiêu quan gia trái chủ nó, nó đòi à. À. cho nên nó cũng làm cho mình mất đi chánh niệm đó nha mình phải có tâm lý chuẩn bị đó à lúc lâm chung mất đi chánh niệm mình phải có tâm lý chuẩn bị à, cho nên là mình phải gấp gấp chuẩn bị cho mình cái lúc lâm chung là bằng cách là sao mà sư cô thường nhắc đại chúng đừng đợi đến khi mình gần chết rồi mình mới hộ niệm mình phải hộ niệm ngay từ lúc bây giờ à, mỗi ngày mình đang hộ niệm cho chính bản thân mình đang chuẩn bị cái câu Phật hiệu đó ở trong tâm chuẩn bị sẵn à. cho nên có nhiều vị tu tập mà cái sợ lúc lâm chung là không có ai đến hộ niệm cho mình cứ lo sợ như vậy sư cô cứ khuyên là con bỏ cái ý niệm đó đi ngay bây giờ con hộ niệm cho con từng phút từng giây chuẩn bị câu phật hiệu ở trong này cho vững vàng thì tắt thở lúc nào thì có câu Phật hiệu hộ mình chứ đời ai đến hộ có kịp không sư cô thí dụ như mình ra ngoài xe tông cái chết ban hộ niệm đến kịp không còn lúc đó là sao à. hay là mình ở nhà thương mình chết con mình chưa có đưa về nhà ban hộ niệm đến kịp không à, cho nên là bây giờ phải lo hộ niệm cho chính bản thân mình bằng cách là khi mà niệm Phật là mình nghĩ mình đang hộ niệm cho cho chính bản thân mình và mình đang chuẩn bị cho cái chết đến à, biết đến lúc nào à. cho nên ở đây ở đây ngài tuân thức tuân thức mới dạy mình là muốn cho lúc lâm chung xa lìa mọi sợ khiếp sợ xa lìa mọi sự khiếp sợ thì phải làm sao tu pháp môn này thì nghĩa là sao niệm phật cộng thêm sám hối à, ông trương thiện hòa là một người làm nghề đồ tể sắc xanh một cuộc đời của ông rất là giết bao nhiêu bò heo trâu ngựa gà vịt đến cuối đời khi lúc lâm chung là wow, những cái oan hồn nó nến nó đòi nó cắn rỉa ông hát lên ông kêu cả ngày cả đêm à lúc đó cái cảnh địa ngục đó nó hiện ra trước mặt ông khoáng sợ la hét lên à, thì may thay cho ông là có một cái vị à, tăng nhân đi ngang qua nghe tiếng ông hét ông kêu cứu như vậy đó thì mới vào à, thấy cảnh tượng như vậy là khuyên ông là ông mau mau niệm phật nhân lên niệm phật cảnh địa ngục đang mở rồi nếu ông không niệm phật ngay bây giờ là ông sẽ rớt xuống ngay lập tức à, lúc đó là ông tin ông tin ngay à ông bảo gia đình ông là phải mau mau thắp hương để cho ông niệm phật à, thì quý vị biết lúc đó làm gì có mà thời gian mà để bày bàn hương án để treo tượng phật không, không có gì hết á không có thiết bàn phật cũng không có hình ảnh đức phật ấy đà à, nhà ông vợ ông đi thắp nhang thắp chưa xong ba cây nhang ông sợ trễ không kịp ông cầm cái lư hương đó cái lư hương chưa cắm nhang ông bưng cái lư hương lên ông xoay mặt về hướng tây ông niệm nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật ông niệm năm câu là những cái oan gia trái chủ đến đòi ông những trâu à, bò heo gà việc đến rỉa ông á tự nhiên nó dạt ra à, nó không đến gần ông được nữa rồi ông niệm tiếp năm câu à, nam mô di đà phật nam mô di đà phật năm câu nữa là đức phật a di đà xuất hiện trước mặt ông là ông nói với gia đình ông, phật đến rồi tôi đi đây à, ông bưng cái lưu hương và ông ông vãng sanh luôn à. quý vị về nhà lên mạng đánh sự tích vãng sanh của ông trương thiện hòa cái này ghi rõ trong tịnh độ thánh hiền lục lâm chung mười niệm tiếp dẫn đó quý vị à. mà thưa quý vị đó nhằm khi mình có được như ông đó không giờ lúc làm chung mình có thật sự là dùng hết sức bình sinh để niệm được 10 câu Phật hiệu đó hay là không á phải không quý vị cho nên cái này là cái gì cái này phải nói là duyên nhiều đời nhiều kiếp ông ấy chồng với kết duyên với tịnh độ cho nên mới được như vậy chứ đâu phải ai dễ gì mà tạo ác đến lúc lâm chung là được vãng sanh à, tại lúc lâm chung nó nhiều cái nghiệp chướng nó nó nó hiện hiện tiền nó lôi cuốn cho nên là đừng có đợi đến lâm chung mới hộ niệm á sư cô rất là à, gọi là thành tâm mà thành ý đó khuyên đại chúng đó đừng để lúc lâm chung mới hộ niệm ngay lúc bây giờ mình phải hộ niệm cho chính bản thân mình và chính mình hộ niệm là mình đã rõ đường đi người khác đến trợ cho mình là chưa chắc đâu chính mình rõ đường đi mới là chính à, mới cái điều này mới là quyết định về tịnh độ à đừng có dựa vào người khác <clears throat> à, đó cho nên đoạn này ngài nói là muốn xa lìa mọi sự khiếp sợ trong lúc lâm chung thì chỉ có pháp niệm phật và sám hối là an ổn nhất và cái điều này quý vị nè, sư cô nói nhiều lần rồi. Nhưng mà đại chúng nhiều lúc nghĩ là sư cô nói như vậy. Nói nhiều rồi thành ra quý vị nhàm. Nhưng mà thật sự lời này không phải lời sư cô nói, mà lời của ai? Đây là vị đại sư của tịnh độ tông Ngài tuân thức, Ngài nói. Mà những cái lời mà mình thường nghe đó là tất cả những lời chư tổ là những người đã ngộ qua chân lý tịnh độ người ta chỉ cho mình à cho nên phải thật sự hết sức tin tưởng và thực hành <coughs> tiếp theo ha <coughs> à, muốn thân tâm được an lạc vui mừng xem cái chết như sự trở về à <laughs> chỗ này cũng hay à muốn thân tâm mình được an lành trong lúc mình chết mà được thân tâm an lành là có dễ không quý vị à, cho nên lúc sáng trong cái bài phát nguyện đó sư cô có dẫn đại chúng là sao giờ phút lâm chung thân không bệnh khổ tâm không tham luyến ý không điên đảo hàng ngày quý vị về phát nguyện như vậy mỗi lần ngần trước khi niệm phật là đều sám hối phát nguyện như vậy à. tại vì à, lúc lâm chung mà được thân không bệnh khổ rồi là một trong những cái thiện nghiệp à, gọi là thiện chung một trong những công đức à, mà dựa vào niệm Phật xã mối mình sẽ được như vậy à, vui mừng xem cái chết như là sự trở về bởi vì sao quý vị bởi vì mình đã chuẩn bị cho mình một cái nơi mình đến rồi à, mình có cái nơi để mình đến rồi thì mình cần gì phải lo lắng mà cái nơi đó là cái nơi tốt đẹp hơn cái nơi mà mình đang ở à, sư cô thí dụ thí dụ bây giờ mình ở đây mà mình biết là mai mốt mình phải đi đi vào đi qua bên châu phi <laughs> cái nơi mà không có nước uống không có thức ăn á, thì mình có lo sợ không lo sợ, rất lo sợ nhưng bây giờ nó là à, mai mốt mình được đi qua mỹ à, được đi chơi ở nước các nước châu âu mà tất cả chuyến đi là mình đều được tài trợ hết à, mình đi đi hưởng lạc hay là được sanh việc có trời để hưởng phước mình vui không mình vui mình mình đâu có sợ à, thế bây giờ hà huống gì mà mình được về tái phước tịnh độ á sư cô thật sự thưa quý vị á nếu mình nắm chắc được cái phần vãng sanh và tịnh độ này là xem cái chết như sự trở về vui mừng xem nó như là sự trở về là điều có thật nếu mình đã được phước phần như vậy thì cái chết đối với mình là như là một sự trở về mình an vui lắm cho nên ngài oánh kha để chúng nhớ không xả đi 12 năm thọ mạng để được về tịnh độ đó à đó à, xem cái chết như là sự trở về mình an vui đừng có sợ sệt đó à, còn một đoạn nữa nói cho hết luôn à chỗ này nè chỗ này tổ nói rất rõ ha quang minh chiếu rực rỡ cả nhà có mùi thơm lạ cùng với âm nhạc là chỗ này nói gì đây à nói những cái thoại tướng mà lúc mà lâm chung à lâm chung có được những cái thoại tướng như chư tổ nói như thế này thì mới chắc chắn là được vãng sanh à chỗ này nói có quang minh rực rỡ có mùi thơm lạ cùng với âm nhạc đức phật a di đà cùng quan âm thế chí hiện ra trước mắt trao cho đài kim tử tay cầm tiếp dẫn về cực lạc à, chỉ trong cái đoạn văn ngắn thôi là mình thấy là chư tổ đã miêu tả cái thoại tướng khi chúng ta vãng sanh về tịnh độ à, như vậy nó y vào cái thoại tướng này để mình phán phán quyết <clears throat> thì mới thật sự là được vãng sanh về tịnh độ à, ở trên mạng mình xem có nhiều người họ đưa lên những cái thoại tướng á <clears throat> thí dụ như là mềm mặt hồng hào mềm hoặc là cái nước bột á nó phì ra ờ, ở cái miệng nên có cái hình chụp vào giống như hoa sen và và đó là thổi người ta bảo là đó là là người đó được vãng sanh vì tịnh độ thì không biết là có được hay là không bởi vì mình không có tha tâm thông mình không thấy được à nhưng mà thật sự là lúc, lúc lâm chung mà có thổi tướng á, là cái điều đó chư Phật à, chư tổ có có nói cho mình biết có lưu lại tài liệu ví dụ như đoạn này là nhưng mà có quang minh chiếu kìa mình thấy phải có hào quang chiếu à, có ánh sáng ở trong căn phòng đó à, có mùi thơm lạ và nghe được cái âm nhạc gọi là nhạc trời đó quý vị à, và thấy được Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn Quan Âm Thế Chí thì đó mới thực sự là là chắc chắn à, à chắc chắn à. còn không thì thì quý vị phải bảo lưu cái cái thành quả đó nha à, nhiều khi những ban hồ niệm đi mà mình mình cứ ca nào mình nhận thì cũng vãng sanh tịnh độ như vậy thì quá là quá là thù thắng công đức nhưng mà chưa chắc có được như vậy không à, cũng không rõ à. cho nên là những lúc mà mình hồ niệm cho họ thì mình cứ dùng cái tâm niệm là sao cầu nguyện nếu người ta được vãng sanh thì đó duyên lành của ta còn không thì khi mình hộ niệm như vậy mà đem công đức mình hồi hướng cho họ thì họ cũng sanh về được cõi lành chứ chứ đừng có vội mà đưa ra cái phán quyết là đã vãng sanh được tịnh độ lỡ họ chưa được vãng sanh thì sao à, bởi vì mình không biết à, đó là lời khuyên của sư cô hả à và cái chỗ này nè thấy phật a di đà và quan âm thế chí đến đưa cho cái chỗ này là gì đài tự tử kim Đài tử kim là cái hoa sen Tử là màu tím Hoa sen bằng vàng nhưng mà màu tím ừ. Gọi là đài tử kim à. Thì đây là thượng phẩm thượng sanh Khi mà có cái đài hoa này Đưa cái đài hoa này thì là Người đó đã được thượng phẩm thượng sanh Đài hoa bình thường là hạ phẩm sanh à, Ngân đài là trung phẩm sanh kim đài là thượng phẩm xanh nhưng mà ở đây là kim đài mà kim đài đó màu màu tím thì là thượng phẩm thượng xanh à. trong tình độ của chúng ta cũng có câu chuyện là có một cái cái vị à, đại sư đó niệm phật tinh tấn đó. à đức phật đến đưa cho cái đài sen ông lắc đầu ờ, không nhận <laughs> ông không nhận <laughs> sư cô và được như vậy là sư cô nhận rồi chứ à. cái đài <laughs> sen là được vãng sanh đó nhưng mà ông chê mới hạ phẩm á tại vì sao quý vị đi qua bên đó rồi mà hạ phẩm thì bao nhiêu kiếp mới được thấy phật hạ phẩm hạ sanh là 10 20 kiếp tu tập ở trong hoa sen mới được thấy phật cho nên ông lắc đầu ừ. bắt đầu là ông tiếp tục dùng công tinh tấn à, một thời gian nữa phật đến đưa cái ngân đài lắc đầu <laughs> không chịu đi <laughs> lắc đầu không chịu đi chê ngân đài cũng chê <laughs> đóng cửa lại tu tiếp tục niệm phật tinh tấn sám hối tinh tấn à, một thời gian đức phật đến đưa kim đài lúc đó ông gật đầu ông chịu đi à, kim đài là nó thượng phẩm sanh rồi à, ở trong đó không nói là đưa kim tử đài tử kim đài ha à, cho nên quý vị thấy những bậc mà nắm chắc được pháp môn tịnh độ nếu đã có hoa đài rồi là đã đã đi đúng đường rồi đó à, mà nếu có lòng tin kiên cố thì mình chờ đến kim đài rồi mình hãy đi <laughs> à, chứ cô thấy là dễ thương á à, thật sự rất là dễ thương <laughs> câu chuyện của cái ngài này rất là dễ thương à nhưng mà yếu tố ở đây là sao quý vị nắm chắc được phần bản sanh là người ta còn chọn lựa đó <laughs> còn mình thì ta niệm phật thấy tổ <laughs> muốn cho được là sao phật đến rờ đầu ấy cho lên được tới hạ phẩm mừng quýnh quán à, cho nên quý vị còn cái phần thứ tư nữa thì, thì thôi để, để tuần sau mình nói nhưng mà ở chỗ này <coughs> chỗ này thưa với đại chúng ai trong chúng ta cũng đang trên đường bước cái cuộc hành trình của đời người đến cái đoạn cuối à. bây giờ không có ai mà bước thuộc lại cả à. không bao giờ mà bây giờ chừng mình quay đầu mình đi lui lại được không không được à. mình phải đi tới à nhưng mà đi tới đó trong cái sự sáng suốt đi tới trong cái niềm hy vọng thì quả là hạnh phúc à. còn đi tới mà không biết cái mình đi tới đâu phía trước mình là mù mịt chỉ toàn là thấy tiền tài chỉ toàn thấy là danh vọng địa vị hơn thua à. chỉ toàn là thấy là của cải vật chất cái sự giàu sang sung sướng ở thế gian này thì coi chừng cái điểm đến cuối cùng của mình nó không phải ăn vui hạnh phúc đâu à, mà chỉ có những người tu tịnh độ chỉ có những người phát nguyện về tịnh độ cho dù đời sống họ bây giờ là nó cũng hơi chật vật nhưng mà con đường đi phía trước của họ đó có đầy quang minh ánh sáng có đầy niềm hy vọng và sự hạnh phúc an vui không quý vị có thì cuộc đời của họ vẫn hạnh phúc hơn những người có đầy đủ tiền tài danh vọng địa vị mà không biết tu à, chúng ta hạnh phúc là ở chỗ đó nghèo khổ à, cũng phiền não lắm ha. <laughs> trong cuộc sống gia đình cũng phiền não lắm phiền não ở cuộc sống gia đình và cũng phiền não cho cái thân tứ đại của mình ừ. bây giờ sư cô đau cái chân hôm trước thì đau cái lưng đau cái lưng thì gượng cái cái chân á thì bây giờ qua đau cái chân nhằm khi sư cô buồn sư cô nói là tại sao cái tuổi này bây giờ bắt đầu nó đau đủ rồi <laughs> khổ quý vị mình nhiều khi cũng buồn chứ nếu như chân mình không đau thì mình ngồi xuống mình đứng lên mình lại phật kinh hành nó thoải mái rồi đau nó cũng khổ chứ nhưng bây giờ sư cô nhìn thấy đạo tràng mình nó có nhiều người lớn tuổi hơn sư cô đi lại nó khó khăn vất vả có nhiều vị ờ, như chị Nguyên Bích rằng à, một ngày giữ cái mỏ à, cái dùi mỏ nó bao nhiêu ký mà đánh cho chúng ta cả ngày thì có tê tay không à, đau nhức có nhiều vị ngồi đấy còn xả chân ra nó ngồi không được đấy nên sư cô nhìn thấy đó sư cô nghĩ là ờ mình đau tí cái đồ gối cũng không sao à ừ. cho nên sư cô thưa đại chúng là ở tuổi này là mình không những là đau về cái nhiều cái nỗi buồn về cái cuộc sống hiện tại của mình mà mình còn đau mình buồn về cái thân thể của mình nữa à, thân tứ đại của mình nữa à, cho nên là vẫn niềm tin à, cố gắng niệm phật à, hiện tiền tương lai được hạnh phúc an lạc a di đà phật à. <laughs> chúng ta hồi hướng công đức à. quyền à, đêm công à, đức à, đầy hướng không tất cả đệ tử của chúng sanh đều tròn thành Phật đạo đại chúng xả chân Nam mô A Di Đà Phật 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南。 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。